thánh thơ từ thiên đình bài số 75 con mật trần gian

con ơi người trần thủy chỉ nhìn được mọi vật xung quanh bằng con mắt thường cho nên chỉ thấy những điều ô tạp bởi hờn sắc tướng là những ảo ẩn đánh lừa cảm xúc của người vô minh nên con không thể dựa vào đôi mắt trần gian của mình đánh giá mọi việc ở xung quanh mình con hãy nhìn đời bằng đôi mắt sáng ở trong sâu thẳm tâm tư của mình gọi là hồi nhãn đó là trí tuệ còn phải nương theo để được trở về huệ tánh của mình người đời thường theo sắc dục của đời thấy đẹp thì theo thấy giàu thì ghét chảy theo dục vọng của thân xác phàm thủy tâm con loạn ngay từ lúc đó nên ta chỉ rõ mọi việc con làm phải được xét xuôi bằng hội của mình để con được thấy đó không vận đục bởi tâm tham đắm sắc dục của trần đố kỵ bón chen thịt hơn toan tính thì đó chính là con mặt của tâm nhìn bằng huệ nhãn sắp tới rồi đây Phật sẽ giáng trần để cho người thấy hào quang của người con nào mong mỏi được thấy phật vương qua hình sắc tướng thì đó không phải là người có trí bởi vì phật vương trăm tay nghìn mắt có thể biến hiện qua nhiều hình tướng tùy theo tâm tưởng của mỗi chúng sanh để độ cho người vào đường tu chánh con ơi người hiền thì tâm huệ sáng con mặt trí tuệ được ẩn bên trong khó ai thấy được còn người ác tâm thì mắt lu mờ họ không thấy rời ngoài cái lợi lộc nhỏ nhói trước mắt cho nên họ thường làm điều giá tâm mà chính bản thân họ không ngờ tới nay mai tới ngày ánh sáng Phật tâm sẽ được chiếu rọi vào mỗi con người đã trải qua kỳ chiến tranh sàng lọc thì con chớ vội lo lắng ích chi người ngoan thì ở người ác thì đi đó là nhân quả trong thời kỳ mạng ngày mai núi sạt lửa cháy chín chắn bận rực hoàn hẳn nhấn lên gập bội đến cùng một lúc quẹt sạch kẻ xấu con ơi mở rộng tình thương của mình mở rộng lòng mình tha thứ đó là phương tiện để mặt trí huệ của con được sáng mở ra con đường cho con đi tới tương lai rạng ngời đường của Phật Vương, đường của Thánh Đức mà Thượng Đế ban là đường thế giới thoát ra cần khổ. đàn tại thế sẽ được mở ra dẫn dắt con người sống bằng nội tâm sống bằng trí huệ để thoát luân hồi ta mong ngày đó đã đến thật nhanh mong mọi chúng sanh hiểu được cơ vận dõi theo chỉ dạy từ trên thiên đình để được kiểu rồi chào con